Mitsubishi con 310 với 510 gì đó nó này các bạn nó đâu hết á chắc là 310 şeyini. video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi nha anh em chúc anh em xem clip vui vẻ nếu thấy hay cho mình xin một like cảm ơn anh em rất là nhiều luôn